một à, lăng thu đã lăng vào bắn được một con cá biết cá gì đây cá gì anh à, cá lá cá lá nướng luôn nướng ngang luôn chạy hắn quá ô oh. xảy được khó gặp nhịp sống bên trông mà xảy được khó rồi làm nhiệm vụ thả trong nó thì cao bật đi cao thổi 来，打开。 wow wow wow có hai dung cái này có này có cá có cá có cá cá leo cá leo lẩu gai lẩu gai dạ yeah. mà đó là cái cái kẹo không nhỏ đấy mắc hai lưỡi luôn loại tham ăn tham uống rồi cho mặc đi cho cho Öyle çocuğum. cần thụ lên cá cần thụ tí hon cá chứ được không hey không biết luôn à ôi ừ. thang gỡ cái thang gỡ cho cháu đây uh, còn ăn luôn không sống luôn ấy ăn cả nhảy không ăn cả nhảy Xịa môi lại Mời uh, 500 anh em nhá Con cấu được, được 5 con rồi à. Ô, 5 con luôn Giỏi quá Đi cấu tiếp với con Rồi, đã câu được không? đi ra cân cho chậu ấy. <laughs> trời xấu rồi ồ đồ này bằng mặt vô ngàm này nữa Tụi giật con, chuẩn bị giật, chuẩn bị giật, chuẩn bị Rồi Ô, oh, lên ca, lên ca Đưa ra xa xa chú Ừ Ô, oh, cạn rồi, cạn rồi, giật, giật, giật, giật Ô Con hơi to Con hơi to rồi Cầm, cầm, cầm Hai thanh niên không kề nặng và dọn ra ngoài câu cá luôn ôi wow, con đi à, cả bông cả bông ôi cần thị nhi đây đây đây đây đây đây đây bộ đây rồi cửa cá cá bông luôn cá bông hang cái cái cây pháo hàng sáu sáu sáu canh chừng đi rồi đôi đá này chiu Cả nhổm hết rồi ừ. Toàn cầu thủ tỷ hon mà câu cả quật trời luôn Rồi, không tiếp được con À, lấy cả tiếp Ô, siêu nhân siêu nhân siêu nhân câu cá đó, đó. Đó, Cả lên liên tục luôn à, Lên nữa <laughs> Ôi Ôi Vỗ tay Vỗ tay Vỗ tay <laughs> Vỗ tay quá Ghê quá ghê quá Sạc ngư sạc ngư Sạc ngư Cái này chát riêng con nổi rồi Hèn chi ai bố này hằng Dũng với cục tháng á ừ. Chú Bian, chú Bian Rồi giật can, giật giật Đó, cả lên Ôi chứ cạn liên tục luôn Rồi đừng bị nó trao, đừng bị nó trao Đúng rồi, nó gọi là câu cả đây con Đừng bị nó trao Con này cũng, con này cũng câu, con câu bỏ xong không Xong không ngã thì con Cạn rồi giật giật à. Ôi Ôi Thôi cả đừng lên nữa Cá đừng có lên để chỗ trông hay thì gỡ mệt quá ấy, đừng có nặng gỡ qua cái kì. Cá lên liên tục luôn. lên rồi con à. <laughs> cả lên tiếp Ôi trời sạc ngư quả con ơi Ôi, <laughs> Cả lên liên tục luôn